Chúng ta bắt đầu cũng hay nói nha Xin chào các bạn, hôm nay mình đang ở quán Agricoffee nè mọi người Dạ sao không các bạn là một cái cây bắn hoa bông nhưng không phải là bắn hoa bông Việt nha Người ta chỉ làm vậy thôi à Nhưng mà trông nó cũng đẹp phải không? Đây, đây là cái những cái Agricoffee có thể là cà phê Nhật đó mọi người Bên kia có những cái chữ Nhật kìa đây những cái những cái đèn lồng và đây là cái cảnh cổng cà phê nhật nha ở ngoài đây cũng có nhiều ghế nhiều lắm luôn nè đây là cái chỗ nha đi đi xuống nè good hà đây đây có hoa hướng dương nha mọi người thì đây đây có những cái ống nha hãy tiếp tục về mở giày nha mọi người Mở giày, mở dép, mở gì ra mọi người Mình mở nha mọi người Mở xong rồi nè, mình cùng đi vô nha Đi vô thôi các bạn Đây là các bạn phải chế nha mọi người Dùm sẽ đi vô trong nha À, nó có cái này nữa nè đây là người ta phải chế nha cái các cô cây nhỏ xíu nó kìa rồi đây đây là cây quay bên trong nha rất là đẹp luôn phải không các bạn cái gì bằng ghế lắm nha chị ghé hơi nè có tấm thảm đó nè có chỗ dép nữa nè và đây là những con mèo và đây là con mèo lớn nhất nha mọi người con mèo cái mỏ của nó nè đây là cái đồ mình cho khách chọn ờ, nha các bạn đây là người ta bán gì đây mình cũng không biết nữa cơm cháy nè mọi người cơm cháy nè mọi người ơi mình quay tới đây thôi giờ mình sẽ nhét nhét giày mọi người cho mình mang giày nha tiếp tục về bên đây nè giờ mình ngồi cái bạn dài nhất nha các bạn đây đây là cái bàn của mình ngồi đây đây là chỗ mình ngồi nha và đó hồi nãy mình quay cho các bạn hồi đó có một con mèo nha đây là mình đi nước của mình được ép gì hết Vậy tới đây hết rồi nha. Bye bye các bạn.